ha 5, 6, 7, 8, 1 Rồi mọi người sẽ đặt hai tay bên phải mình ở trên tay bên trái một dưới ha 1, 2, 3 4 phần tay của mình sẽ làm qua lại như thế này phần chân của mình sẽ nhúng hai đầu gối và phần lưng mình hơi khờ một chút ha rồi sau đó mình sẽ đặt tay lên một là tay bên phải nha mọi người chân là chân bên trái ha một and hai ok một and hai ba và bốn và năm ok phần chân của mình nè một and hai ba and bốn năm thêm đến lại nha tay là tay bên phải chân là chân bên trái hai cái một kèm hai kèm ba sau đó mình ba là mình đang mở ra ha sau đó mình sẽ đặt lên kèm bốn kèm năm phần tay của mình sẽ quẹo qua như thế này phần người của mình sẽ đưa về bên phía bên phải năm, sáu, ok dùng dùng chắc sau đó mình sẽ đặt tay lên một hai và ba còn kim cũng mình sẽ cãi theo một hai và ba và là mình sẽ ra thẳng như thế này và hấp một cái boom ok boom rồi mình sẽ đặt tay lên một hai ba bốn phần người của mình sẽ đưa qua đưa lại như thế này ha khương sắc trường trường sắc rồi mình sẽ dùng lực đè lên phần chân bên phải phần chân bên trái của mình sẽ rút vô từ từ như thế này ok phần tay mình có thể làm như vậy hoặc là mình không làm thì có hai option ha mọi người muốn làm cái nào làm nha hai cái trùng trùng chắc trùng trùng trùng chắc ok sau đó mình sẽ đặt lên một và hai một và hai ok hai đi một và hai ba và bốn và năm mình sẽ feel rồi có chữ let's go mình feel tự do ok mình sẽ đến lại một lần từ đầu cho đến này.